chào quý anh chị à, hôm nay em là video chia sẻ với quý anh chị về những ai đang quan tâm dòng xe Mitsubishi Xpander này thì uh, trước khi uh, mua xe thì anh chị cũng tham khảo rất nhiều tại sao mình nên mua xe này và lý do mình đã chọn chiếc xe Xpander này hôm nay em sẽ phỏng vấn một khách hàng vừa mới nhận đang nhận xe của bên em đây thì em sẽ hỏi lý do tại sao anh chị chọn dòng xe này và trước khi mua xe Xpander anh chị đã tham khảo những dòng xe nào chưa thì anh chị cùng em chị à, chị à, khách hàng chị Lan ở Mê Linh ờ, chị Lan ở Mê Linh ờ, chuyên gia chăm sóc sắc đẹp nếu anh chị nào đang quan tâm và muốn làm đẹp có à, thì hãy liên hệ với chị Lan chị ờ, làm đẹp Linh. sản phẩm của chị Lan thì liên hệ với chị Lan sáu tháng chị Lan được tận miễn phí xe này à, thực ra khi mà mình hợp tác cùng tập đoàn Singuri được 16 tháng thì mình đã được ờ, mình đã được cùng với đội nhóm đã có những cái thành quả vô cùng tuyệt vời ngoài cái thu nhập thu nhập do chúng ta tự tạo ra tự trả thu nhập cho mình thì chúng ta lại có cơ hội được đi xe người khác trả tiền và đây là một cái ờ, trung tâm bán xe ô tô mình thấy rất là khang trang và rất là tuyệt vời cái thái độ phục vụ ở đây vô cùng là uh, nhiệt tình và chú đáo với khách hàng và đặc biệt là ừ, mình đã liên hệ được với em Phương đấy thế thì sau này đội nhóm mình chắc chắn là cũng sẽ đến đây để mà uh, mua xe ở đây bởi vì uh, cái quà tặng cũng được rất là ưu ưu, ưu ái à, ưu ái đấy thế thì <laughs> thật sự hôm nay rất là hạnh phúc và vô cùng xúc động khi mà cái cảm giác nó nó dâng trào cái sự nỗ lực của bản thân Lan cũng như là đội nhóm đến ngày hôm nay đã được thành quả vô cùng xứng đáng cái hạt gieo của chúng tôi khi mà nỗ lực hết mình chăm bón hết mình đến ngày hôm nay quả đã đã trổ ra quả và đã được hái quả thì um, uh, tất cả các bạn nếu như những ai thực sự mong muốn đi xe người khác trả tiền và có thu nhập thực sự là thụ động như là không phải ảnh hưởng là người khác trả ờ, công cho mình ấy thì các bạn hãy ờ, liên hệ với chúng tôi Đấy. Vâng, cảm ơn các bạn À, chị Lan cho em hỏi chút là chị Lan ờ, biết đến dòng xe Xpander này là từ đâu ạ? Thực ra dòng xe Xpander này thì là do ông xã của mình. Ông ờ, anh ấy là một người mà chuyên cung cấp các đồ chăm sóc trong ô tô. Nên à, dạ vâng. Thì anh rất là am hiểu về các dòng xe ô tô và giờ khi mình mình chỉ uh, nghe khi mình đi rút kem ấy thì học thì có một bạn bạn nói rằng là uh, khi mà bạn ấy uh, làm CVD ấy, bạn chỉ bảo chồng bạn là uh, anh xem cái loại xe nào thích là được mà không cần phải nghĩ gì cả thế là chồng bạn mấy tháng chỉ có vào xem xe thôi thế về mình chia sẻ câu chuyện đấy thế là không ngờ ông xã mình cũng vào xem xe và ngày đêm ờ, tìm hiểu và cuối cùng anh nói rằng Xpander nó là một cái dòng mà vô cùng tuyệt vời bởi vì cái ờ, xe 7 chỗ nhưng mà cái ờ, lượng xăng nó chỉ tốn bằng xe 4 chỗ thôi và thứ hai là các cái cấu hình của nó là có lại là tất ờ, cả tiện ích trên xe nó rất là tiện dụng đều rất là tốt đấy và vâng, đó chị cho em hỏi chút là trước khi chị uh, quyết định mua cái xe Xpander này thì anh chị đã tham khảo dòng xe nào khác chưa Vios à, anh uh, anh đã tham khảo dòng xe Vios rồi ạ à? uh, vâng thì em phỏng vấn luôn anh nhá thì anh chắc là chuyên hơn thì em cũng hỏi anh một chút về kỹ thuật phải hỏi ông xã mình em chào anh à, thì uh, anh cho hỏi chút là trước khi uh, anh chọn cái dòng xe Xpander là thì anh tham khảo được những cái hãng nào rồi để trước khi quyết định là mình chọn cái xe Xpander này ạ mình cũng đã tìm hiểu về những cái thông số kỹ thuật của xe Suzuki Ertiga à, Ertiga hoặc là Ford EcoSport ừ. hoặc là Vios cái dòng Ford, à, cái dòng à, Suzuki Ertiga thì nó cũng là cạnh tranh rất nhiều với lại dòng à, xe Mitsubishi Xpander này anh ạ thì tại sao thì anh lại không chọn dòng Ertiga đấy nó mà lại anh lại chọn cái dòng xe Xpander ở bên em ạ thì uh, nếu về thông số kỹ thuật thì uh, Xpander có những cái ưu điểm vượt trội hơn à. đấy, cộng với lại cái uh, nội thất bên trong Vâng. Con này thì nó ờ, cái phần về tính năng an toàn nó rất là tốt. Bên là khởi hành ngang dốc này. Vâng. À, Đấy, thêm chỗ phanh khẩn cấp này. Đó. ABS là cái, cái, cái, ờ, tính năng an toàn rất tốt của xe và ngoài ra xe này nó, nó được trang bị khung online rất là cứng cáp là nó gia cố nên là nhưng mà nó giảm thiểu va chạm và giảm chấn rất tốt thì uh, Ờ, anh thấy giá thành ờ, trước khi này ờ, quyết định con này nữa thì anh có tham khảo về giá xe này giá xe này thì nó thế nào ấy giá thành thì ờ, thực ra để một uh, cái mức tiền uh, 750 triệu cho một cái xe là khi lăn bánh ấy vâng. thì Xpander nó lựa chọn rất tốt tôi quyết định lựa chọn một Xpander dạ vâng đó thì uh, ngoài ra thì anh đã tham khảo những cái gì nữa để, để đưa đến là việc mình chọn cái xe Xpander số tự động này của bên em ạ về cái à, phiên bản số tự động và số sàn ấy, thì vâng. cái option bên trong ấy, thì nó, nó có rất là nhiều những cái tính năng ưu việt hơn dạ vâng à, đảm bảo an toàn hơn cho nên là tôi quyết định chọn phiên bản số tự động vâng. đó là tất cả những cái sự à, quyết định đưa ra cái quyết định cuối cùng là chọn xe này đúng không anh dạ vâng em cảm ơn anh nhé thì em cũng phỏng vấn một chút anh thế để cho những khách hàng của em đang có ý định là mua xe Xpander có sự các anh chị ấy có được cái sự lựa chọn tốt nhất ờ, đây là cái đánh giá thực tế của khách hàng của bên em đó vâng em cảm ơn anh nhé vâng, chào anh ạ chúc anh chị uh, okay. làm phát đạt ạ okay. em cảm ơn chị nhé rồi, rồi.